ta đi lý thuyết đầu tiên đó là về hình trụ. Về hình trụ thì được tạo ra như thế nào? Các con ghi chép bài đầy đủ giúp cô nào. Ghi chép bài đầy đủ, chuẩn bị đồ dùng học tập và à, luôn luôn lắng nghe, ghi chép bài. Ok chưa nào? Ta đi lý thuyết đầu tiên đó là về hình trụ. Các bạn cùng cô theo dõi bài nhé. Khi ta quay hình chữ nhật ABCD quanh một vòng nhưng mà trục quanh trục nào đấy ạ? À quanh trục CD. Tức là cái trục CD này mình giữ cố, à cố định. Ta quay cái hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh CD cố định thì ta được một hình trụ. Vậy cô trò mình cùng hướng về màn hình để kiểm tra xem quay như thế nào nhé. Các bạn cô cùng cô này, ta quay. Ok chưa nào? Đó, ta quay nhé. Ta quay theo, à vòng về đây. Đúng không nào? Ta quay tiếp nào. Đó, tiếp tục ta vẫn quay. Và quay tiếp. Rồi, hình trụ đã tạo nên. Được chưa nào? Thế thì ở đây cái hình mà tạo nên khi ta quay hình chữ nhật ABCD quanh trục CD thì ta được một hình trụ. Hình trụ ở đây, được chưa nào? Các bạn chú ý cho cô nhé. Khi này là cái cạnh DA và cạnh CB. Quét tạo nên hai đáy của hình trụ. Ok chưa nào? Hai đáy của hình trụ là hai hình tròn có tâm C và tâm D nằm trên hai mặt phẳng song song